mọi người nhé à, Vượt một cái đoạn đường khá là dài Và bây giờ thì à, Sơn cũng đã di chuyển được đến à, khu vực đám cưới Của đôi bạn trẻ người dân tộc Giao Tuyển Ở à, thuộc huyện Quang Bình, Hà Giang mọi người ạ à, Một cái đoạn đường mà Sơn đã phải đi mất chừng đâu đó 2 đến 3 tiếng đồng hồ một cái đường rất rất rất là khó đi luôn <laughs> Sơn cũng đã ghi lại một chút những cái hình ảnh và mọi người cũng đã xem rồi Đấy, hình ảnh à, thì nó thực sự là nơi rừng núi thì nó rất là đẹp về cái view cảnh nàng bản Đấy, và bây giờ thì à, Sơn cũng đã có mặt ở à, khu vực đám cưới đây rồi Và Sơn nghe thấy ở bên đây có tiếng nhạc Bây giờ Sơn sẽ di chuyển sang bên này để xem là khung dạp đám cưới và dâu rể của chúng ta Hôm nay sẽ như thế nào nhá Xin chào anh em vâng. <laughs> Đấy đây như mọi người có thể quan sát thấy rằng ở đây là đã có một khung dạp đây rồi Và bây giờ Sơn sẽ di chuyển vào bên trong xem như nào các bạn nhé à, Vì bên trong là đang có một cái tiếng nhạc cho nên là Sơn chắc là sẽ không đi vào bên trong được nữa Bởi vì là sợ ờ, là dính ờ, vi phạm bản quyền ở trong đó Và Sơn có nhìn thấy cô dâu ở trong kia rồi kìa <laughs> Sơn có nhìn thấy cô dâu hình như là đang ờ, mời rượu mọi người ở trong kia rồi còn bây giờ Sơn sẽ quay toàn cảnh khu vực làng bản ở nơi đây cho mọi người xem một chút nhé Nói về làng bản ở nơi đây thì uh, rất là tuyệt vời về cái khung cảnh như mọi người cũng đã nhìn thấy đó thì ờ, từ cái khung dạp đám cưới này Tuấn ờ, quay toàn cảnh lên từ trên cao xuống thì mọi người thấy thì đồng lúa chín thì cũng ờ, đang bắt đầu chín vàng rồi và mọi người cũng đang vào vụ thu hoạch đó và nhìn cái làng bản nó rất là yên bình rất là yên yêu thương quanh một chút thì bây giờ cô dâu đã ra ngoài rồi các bạn ạ à. anh chào cô dâu nhé. đấy Mọi người thấy ờ, cô dâu của chúng ta ngày hôm nay có xinh không? Một ờ, cô gái người dân tộc Giao Tuyển ờ, ở Hà Giang Và cô gái này thì lấy chồng về Thượng Hà Bảo Yên Lào Cai mọi người nhé À cô dâu là sinh năm bao nhiêu nhỉ? 95 ạ À cô dâu 95 tuổi hợi đấy Tuổi này rất là đẹp và năm nay thì đã lấy chồng về bên Bảo Yên Lào Cai nhá à, Chú rể đâu rồi em? À chú rể ở bên trong à? Ok, bây giờ thì uh, anh sẽ uh, ở lại với đám cưới của vợ chồng em và sau đó là anh sẽ ghi lại tất cả những cái khoảnh khắc trong đám cưới của vợ chồng em ngày hôm nay nhá. Buổi tối nay còn có hát rau duyên các thứ đúng không em? Ok. À, anh là anh thích nhất cái khoản hát rau duyên đấy. <laughs> Rồi, cảm ơn cô dâu và xin chúc cho cô dâu và chú rể được trăm năm hạnh phúc nhá. Cảm ơn anh nhiều nhá. Rồi, cảm ơn em. Vừa nãy là ở dưới bên kia là đấy là khu khung dạp thôi còn à, bây ờ, giờ đấy bây giờ thì ờ, cô dâu sẽ đưa chúng ta đi về khu nhà chính của nhà cô dâu nhé Nhà chính của nhà cô dâu là ở bên trên này các bạn này. Đấy. Còn vì là kiểu uh, diện tích nó hơi bị chật hẹp một chút cho nên là uh, sẽ làm dạp ở dưới kia và bên trên này là nhà cô dâu và nhà chính đã sau khi mọi người ăn cỗ uống rượu tất cả ở dưới khu vực hội trường thì à, chú rể à, sang bên nhà gái đón dâu thì bên à, nhà gái sẽ phải chuẩn bị một số những cái đồ lễ cúng như thế này thì cái lễ này thì theo như Sơn được biết là đó là những cái phong tục của người dân tộc giao tuyển là khi mà nhà gái mà đã nhận được một cái chàng rể thì sẽ cần phải làm một cái lễ như này để gọi là nhập rể đấy các bạn Ờ, bên đây thì ờ, thầy cúng vẫn ờ, đang làm thêm một số những cái nghi thức cần thiết phải có trong một cái phong tục đám cưới của người dân tộc Giao Tuyển Thầy cúng cũng đang làm nốt cái quá trình làm lễ cúng cho nó hoàn tất đấy các bạn. À, trên căn nhà sàn này thì cũng được bên nhà gái đã chuẩn bị ra đây là ba mâm cỗ, ba mâm cỗ để tiếp đón bên nhà trai sang và một cái điều đặc biệt ở ờ, trên cái ba mâm cỗ tiếp đón của bên nhà trai này á, thì ờ, tất cả mọi người không được lấy bớt một cái đồ gì ở trong mâm cỗ này ra mà chỉ được phép thêm vào thôi và đó là một cái nghi thức của người dân tộc cho tuổi là phải như vậy rồi đây chính là một trong những cái ờ, phong tục tập quán của người dân tộc giao tuổi bắt buộc là phải có khi mà bên nhà gái đã nhận được một chàng rể cũng như là bên nhà trai mà nhận được ở làng dâu ấy thì à, đây thì Sơn đang ghi hình ở nhà gái và theo như thầy cũng đang à, làm tất cả những cái phong tục này, những cái lễ này để à, gọi là trình báo lên gia tiên, trình báo lên gia tiên là kiểu như là gia đình mình đã nhận được một chàng rể về để làm rể thì mọi cái thủ tục này xong hết rồi thì ờ, sẽ đến cái khâu là gọi là hai họ là hát đối đáp giao duyên với nhau mọi người ạ còn ở bên đây thì ờ, các ông, các bác cũng như là tất cả người nhà trong ờ, họ nhà gái cũng đang ngồi đây để đàm đạo những câu chuyện và sau đó là để đón tiếp bên nhà trai. Và buổi tối ngày hôm nay thì hai họ sẽ có những chương trình hát đối đáp giao duyên với nhau mọi người ạ đóng màu pute Xin chào bạn nhé ờ, chào bạn à, chào... Bạn à, uh, cho mình hỏi một chút là cái uh, con gà mà bạn đang uh, sắp đây thì uh, để uh, làm về cái thủ tục gì trong cái lễ cúng của đám đám cưới ấy? À, Tức là cái, cái con gà này ở bên um, nhà trai lễ chuẩn bị là vào uh, cái um, uh, lễ vào uh, bên nhà nhà gái thì bên uh, nhà nhà trai là có hai con gà là mình cũng phải làm xong tí nữa là mình sẽ gọi là chặt hai uh, gọi là hai con gà bây giờ là hiện tại trong tay tôi là cầm một con nhưng mà lúc nãy là làm một con rồi nhưng mà uh, tí nữa là mình sẽ gọi là cắt uh, phía đoàn gọi là nhà trai nhà gái gặp nhau xong rồi là hai bên thông gia gặp nhau là mình sẽ chặt hai con gà này để à, gọi là kết duyên gọi là hai bên um, hai họ à. đấy như các cụ là mình bảo là ngày xưa là voi chín cựa gà chín hồng mao là nó nó, nó tượng trưng như thế thôi à, à vâng. có nghĩa là cái gà này thì không phải là ở bên nhà gái mình chuẩn bị mà đó là do bên nhà trai đem à, đúng sang, rồi đúng, đúng rồi chẳng qua là vì uh, bây giờ nó thủ tục nó cũng là uh, bỏ đi uh, Ờ, một phần là mình bảo là không phải là từ nhà trai là phải mang gà sang là mình ừ. mình cũng mà là nhà gái nhưng mà có thì mình nhờ nhà gái là mổ tại nhà gái thôi. À rồi. Nhưng mà theo nguyên tắc thì là bên nhà nhà trai là phải chuẩn bị ờ, những à, đúng cái rồi. cái lễ vật này. À, đúng rồi. Và đó là theo cái phong tục tập quán của người đúng dân rồi. tộc giao tuyển đúng, đúng không? Rồi. rồi, rồi. Vâng. xin cảm ơn bạn rất là vâng. nhiều nhé. Vâng, vâng. Ra ngoài này thì uh, bắt gặp cô dâu và mọi người đang có một cái trò chơi gì đó rất là vui nhộn <laughs> Đây, bây cho vào thì... đây nhá, cho vào đâu à, Bây giờ chúng ta sẽ hỏi thăm cô dâu một chút mọi người nhá Cái nào, cái đuôi này nhá À, cô dâu ơi, cô dâu Cái bên đỏ này à, hay cái bên này à, Cô dâu uh, cho cho anh hỏi một chút là mọi người đang uh, chơi cái trò chơi gì này trò chơi này quay đâu quay trò chơi này không biết tên không biết gọi tên đâu. quay đâu cả quay quay không có nghĩa là bọn em lấy đầu tôm đầu tôm đồ tôm <laughs> thế là sóc tôm. sóc đầu tôm xong rồi à, thế sóc thì sẽ ờ, phân định thắng thua như thế nào cái đầu này quay về ai thì người đấy phải lấy một chén rượu à, ai <laughs> đấy một uh, trò chơi rất là vui nhộn của cô dâu và mấy chị em sau khi Sao ờ, chờ đợi uh, những uh, cái thủ tục nghi lễ của uh, bên nhà trai thì như mọi người có thể thấy rằng là uh, chị em đây <laughs> đây đây, đây, đây đây rồi ấy đấy là cứ ai thua là phải uống một chén đúng không vâng, hay quá rồi lại tiếp tục này tiếp tục rất là vui nhộn mọi người nhé mở nào ô À, chú rể thấy ờ, vui nhộn quá cũng vào tham gia luôn rồi đấy cứ quay lắc lắc lên cái đầu tôm quay về hướng của ai thì người đó sẽ phải uống một chén rượu vào cho nó công bằng hai vợ chồng cô dâu và chú rể cũng tham gia trò chơi luôn bây giờ thì bên nhà trai cũng đã được bên nhà gái mời lên khu vực bên trên và cũng đã có sẵn ra đây những cái thủ tục nghi lễ để uh, kiểu như là bên trai sang đón dâu ấy thì uh, như mọi người quan sát thấy kia thì uh, có một cái uh, mâm uh, gà như lúc trước mà mình phỏng vấn uh, một cái bạn uh, con trai đấy và uh, chuẩn bị cái đấy để xin đón dâu và kia thì thầy cúng cũng đang làm tiếp theo những cái thủ tục để uh, hai bên uh, có những câu chuyện với nhau và sẽ, sẽ uh, sau đó là những tất cả những màn này kết thúc thì mọi người sẽ hát đối đáp ra về với nhau nhé đó, thầy cúng ờ, cũng đang ờ, thắp lên những nén nhang để ờ, trình báo lên gia tiên bên họ nhà gái rằng là hôm nay là ngày lành tháng tốt thì bên nhà gái cũng nhận được một chàng rể và khi bên nhà trai sang đây thì cũng đã có những cái lễ phẩm những cái lễ vật như là gà đấy như lúc nãy thì mọi người cũng đã xem ở cái đoạn trước rồi và sau đó là đem lên trên này đem lên trên nhà này và trên này thì thầy cúng sẽ làm những cái thủ tục tiếp theo để hai họ ngồi nói chuyện hát đối đáp với nhau các bạn bên đây thì à, cũng có cả nhà trai và nhà gái cũng đang à, ngồi chuyện trò chia sẻ với nhau những câu chuyện và đây thầy cúng thì cũng đang à, tiếp tục à, làm thêm những cái thủ tục cho nó đầy đủ trọn vẹn mọi người ạ cái đấy ta làm thì là nó còn quay lòng vậy có cái gì là quay pin muốn làm biết pin muốn làm biết à thế là người đâu à phá bộ à có xã đấy mà chỉ ăn sốn qua đấy tổng này còn đến đâu đấy làm mèo mèo vào là còn có nào cái đây bây giờ thì à, các phù dâu phù rể ở bên nhà trai nhà gái thì cũng đã sẵn sàng để à, đi vào bên trong nhà để à, tiếp tục à, làm những cái à, nghi lễ Chào ai? Chào ai đấy? Và tặng, tặng, tặng, tặng, tặng, em ờ, là đồng cơ mà tại sao tại sao em cũng bắn đèn đeo có khu bắn có khu cho mình đèn đeo ờ, dầu dầu rồi đèn đeo ờ, đi ba nhân đèn đeo đi ra tây chê nhân đèn đeo mười nay lọc tặng châu chun thì nó rồi đèn đeo ความทั้งหูแล้วจะเจ้า ờ, Bây giờ thì ờ, đại diện ở bên nhà trai cũng như là thầy ờ, thầy cúng và cùng với cả các phù dâu phù rể cũng đã lên ờ, ngôi nhà sàn nhà của cô dâu để ờ, làm những cái thủ tục nghi lễ như mọi người ờ, thấy mấy bạn phù dâu hôm nay thấy xinh không <laughs> đâu hai em nào quay quay mặt sang bên này nào <laughs> đấy đang có vẻ hơi ngại ngùng gì đó đây là phụ phù dâu này đúng không em phụ dâu đúng không còn à, chị này làm phù dâu chính nhưng mà chị này có vẻ là đang ngại <laughs> cứ ngoảnh mặt đi thôi đây là một bạn phụ phù dâu nữa Đấy, một hình ảnh rất là tuyệt vời mọi người ạ mỗi một nơi thì à, có một cái phong tục tập quán khác nhau và dân tộc giao cũng vậy và bây giờ thì à, hai họ nhà trai và nhà gái thì cũng đã tập trung đầy đủ ở trên à, ngôi nhà sàn nhà cô dâu và cũng đã ngồi vào những mâm cỗ để à, có những câu chuyện đàm đạo với nhau và sau đó là sẽ có những cái màn hát đối đáp giao duyên với nhau mọi người ạ. Như lúc đầu tiên thì à, Sơn cũng đã giới thiệu đó, bên nhà gái thì cũng đã chuẩn bị ra ba mâm cỗ để tiếp đón bên nhà trai. Và bây giờ thì à, như mọi người có thể quan sát thấy rằng là các vị bên nhà gái và cũng đang tiếp đón các vị bên nhà trai sẽ chia nhau ngồi vào ba mâm cỗ để vừa ăn cỗ vừa uống rượu và chuyện trò đàm đạo với nhau mọi người ạ. À, một túi đồ nghề à, của các bà, các chị là đem theo để phục vụ cho phù dâu và phụ phù dâu mọi người ạ. Đấy, khi mới vào nhà thì à, các cô phụ phù dâu này là chưa đội cái khăn đỏ nên Sau khi hát giao duyên các thứ thì mới bắt đầu đội cái khăn đỏ các bạn nhé. Hãy subscribe bên à, họ nhà gái thì cũng đang à, tháo những cái à, lễ phẩm và bên nhà trai đem sang Đấy, bao gồm là có trầu cau này và những đồng tiền xu tiền giấy Đấy, có này. Chơi.

Thêm luôn à? Cái là có tôi ở phải đâu. Cũng to mà. Ai được già? Ai được già? Các tao ngọt cái nào cái à. các bạn ơi như vậy là chương trình đám cưới của đôi à, bạn trẻ người dân tộc Giao Tuyển ở đây là xã Lạc Khương, huyện Quang Bình, à, tỉnh Hà Giang. Thì hôm nay Sơn à, cũng đã vượt rất là nhiều những cái đoạn đường khó khăn để đến đây ghi được lại những cái hình ảnh trong đám cưới của đôi bạn trẻ ấy và tất cả những cái phong tục ừ, khi mà nhà trai sang nhà gái đón dâu thì cũng đã tiến hành và còn một chút nữa răng dở nhưng vì điều kiện và thời tiết ừ, hôm nay thì cũng sơn sợ là mưa to ấy cho nên là buổi tối ngày hôm nay sơn chắc không nán lại để quay được thì ờ, sơn cũng đã hứa với cô dâu chú rể là ngày mai thì sơn sẽ quay tại ờ, nhà chú rể ở ờ, thượng hà ở thượng hà lào cai ừ, bảo yên lào cai các bạn thì hôm nay thì chắc là Sơn cũng xin phép kết thúc cái video này tại đây nhá. Sơn hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cái video sau và những video mới nhất cũng là quay về à, đám cưới của đôi bạn trẻ này